Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mải mê đối đầu trực diện với Tesla ở Mỹ Tại Việt Nam, VinFast bị tàu đâm lén Vào cuối tháng 12 năm 2022, khi 999 chiếc xe VinFast cập bến nước Mỹ, Tesla của tỷ phú Musk đã cho khuyến mãi rất khủng với hai mẫu xe bán chạy nhất của họ. Đó là mức ưu đãi trị giá tới 7.500 đô la cho khách mua Model 3 và Model Y. Đây là đòn khá đau vào xe VinFast của ông Phạm Nhật Vượng vào ngày 19 tháng 1 năm 2023, hãng sản xuất xe điện VinFast của ông Vượng cũng tung ra một chiến dịch quảng bá để bảo vệ lợi thế cạnh tranh. Thông báo được đưa ra chỉ khoảng một tuần sau khi hãng xe điện Tesla của Mỹ thông báo việc cắt giảm đến 20% giá của một số dòng xe nổi tiếng của hãng để kích cầu. Đây là hình ảnh VinFast chiến với Tesla trên đất Mỹ. VinFast hiện đang có kế hoạch tấn công thị trường nước Mỹ với hy vọng cạnh tranh tại thị trường này bằng mẫu xe VinFast 8 và VinFast 9 với giá tương ứng là 59.000 đô la hoặc 83.000 đô la mỗi chiếc. Là một thương hiệu mới gia nhập thị trường khi các thương hiệu khác giảm giá, chúng tôi phải đưa ra các chương trình khuyến mãi để đảm bảo khả năng cạnh tranh của VinFast. Chúng tôi đang xem xét nhiều chương trình khuyến mãi và sẽ sớm công bố. Người phát ngôn của VinFast cho biết trong một tuyên bố mới đây như thế. Như vậy là VinFast đã quyết đối đầu với các khổng lồ xe điện Tesla ngay trên đất Mỹ. Hiện nay số lượng xe VinFast trên đất Mỹ chỉ có 999 chiếc, một con số rất nhỏ nên việc khuyến mãi không phải là hại thiệt hại bao nhiêu cho VinFast. Tuy nhiên, để đối đầu với Tesla trên đất Mỹ thì VinFast phải sản xuất xe tại Mỹ nhằm giảm chi phí và được hưởng ưu đãi của chính phủ. Nếu nhập thì giá xe sẽ rất cao, Ngoài ra yếu tố chất lượng và chữ tín là hai yếu tố rất quan trọng, tạo nên thương hiệu mà VinFast đang thiếu. Họ thiếu hai yếu tố này từ xe xăng, giờ xe điện thì vẫn chưa khắc phục cho được. Nếu không khắc phục mà đấu với Tesla thì chỉ có thể là nát bét mà thôi. Đây là hình ảnh hãng xe điện của Trung Quốc đã tiến vào Việt Nam. Trong khi VinFast đang mải mê chiến đấu với Tesla trên đất Mỹ, thì tại Việt Nam hãng xe điện Trung Quốc đang mấp mé ý đồ giật thị phần của VinFast tại thị trường nội địa. Mới đây, nhà sản xuất xe điện BYD của Auto Trung Quốc vừa công bố có kế hoạch xây dựng một nhà máy ở Việt Nam để sản xuất phụ tùng ô tô cho mình. Đây là động thái cho thấy nhà sản xuất này muốn Đông Nam Á sẽ trở thành một phần trong chiến lược mở rộng toàn cầu của họ. Hãng này cũng dự định đầu tư vào khu vực phía Bắc của Việt Nam với tổng số vốn là hơn 250 triệu đô la, mở rộng sự hiện diện của công ty mẹ BID tại Việt Nam. Nhà sản xuất ô tô này có trụ sở tại Tây An đã bán chạy hơn cả đối thủ Tesla về xe điện với tỷ lệ là hơn 2.1 trong ở Trung Quốc vào năm ngoái và mở rộng ra các nơi khác ở châu Á bao gồm Singapore, Nhật Bản và châu Âu. Không biết chừng hãng này sẽ quét qua Việt Nam thì quét luôn cả VinFast. Sức mua của VinFast thì rất yếu nhưng lại đang mải mê chiến với Tesla trên đất Mỹ, trong khi đó hãng BYD đang lại hăm he xe tại Việt Nam. Đây là tình thế rất khó cho VinFast hiện nay. Xe Trung Quốc được lợi thế là giá rẻ nhưng xe VinFast thì không. Trong khi đó VinFast để lỗi kỹ thuật nghiêm trọng và bị khách hàng phản nàn quá nhiều. Không biết ở hai thị trường Mỹ và nội địa VinFast có thắng được thị trường nào hay không? Hay là đại bại cả hai nơi. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng đang gặp khó với VinFast. VinFast muốn thành công thì phải thay đổi văn hóa kinh doanh, cả thị trường nội địa lẫn thị trường ở nước ngoài. Người dân với tiền trên tay họ có quyền chọn thương hiệu biết tôn trọng khách hàng, bán cho họ sản phẩm có độ tin cậy cao. Còn với cách hành xử độc tài và thiếu trung thực, rất khó để VinFast đứng trên thị trường nội địa, chứ đừng nói gì đến thị trường của Mỹ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 Đầu năm mèo xuất quân, quân thủ của ông Trọng khiếp vía. Sau khi quật ngã được một chân trong trụ, hai tứ trụ có khả năng cạnh tranh xuất tổng bí thư với Vương Đình Huệ vào năm 2026, thì uy lực của ông Nguyễn Phú Trọng đã lên trông thấy. Tại Trung ương Đảng, nếu không phải là người phe ông Nguyễn Phú Trọng thì chỉ biết án bình bất động, làm gì cũng không dám. Làm thì sợ sai, làm sai thì không biết là lò ông Trọng sẽ ập vào đầu bất cứ lúc nào. Một khi ông chọc quật chùm cuối mà chùm cuối lại là một chân trong tứ trụ thì ông áp đảo tinh thần gần như tuyệt đối với thành phần còn lại trong tứ trụ. Trước đây triều đình có tứ trụ thì hết hai trụ là phe của ông, hai trụ còn lại ông bẻ đi một trụ thì trụ thủ tướng giờ cũng đang run, chưa nói gì đến các ủy viên trung ương đảng. Đây là hình ảnh cú quật trụ chấn động cuối năm con cọp. Chiều ngày 19 tháng 1, tức 28 Tết cổ truyền, ông Nguyễn Phú Trọng đã chúc Tết cho Đảng bộ và chính quyền thành phố Hà Nội, nhưng ông lại nói bằng giọng giống như tuyên chiến hơn là chúc Tết. Ông gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, nhưng ngay sau đó ông tuyên bố một tuyên bố này ắt không chỉ để cho Đảng bộ và chính quyền thành phố Hà Nội nghe, mà cho cả Đảng của ông trong cả nước cùng nghe. Ông nói rằng những người có trọng trách phải gương mẫu Thực ra cái gọi là gương mẫu của ông Nguyễn Phú Trọng làm cấp dưới không biết đâu mà lần. Nếu không làm thì làm sao gương mẫu được cho ai, mà làm thì lại sợ sai. Mà sai thì dễ thành củi của ông để ném vào lò. Nếu bộ trưởng còn thành củi thì những quan chức cấp thấp làm sao không sợ được. Như tờ Thời báo chấm đã phân tích trong nhiều bản tin trước đây, nguồn từ trong bộ máy chính quyền đưa ra cho biết khi báo chí đăng tin ông Trọng nay hốt người này, mai quật người kia, làm không khí làm việc rất nặng nề. Hầu hết tham nhũng trong chính quyền này là tham nhũng có tổ chức, ăn ăn theo nhóm. Có nhiều người đã rơi vào guồng thì không thể nào thoát ra được. Đây là hình ảnh cuối năm chúc Tết mà như tuyên chiến với toàn đảng vậy. Các quan chức trong nhóm lợi ích đa phần cho rằng chúng ta tham ô khép kín thì không ai phát hiện được. Tuy nhiên không có nhóm lợi ích nào mà kín được dù ít hay nhiều cũng phải lọt ra ngoài, mà đã lọt ra ngoài thì dùng tiền mua chuộc để bịt đầu mối. Tuy nhiên, điều đáng nói là khi nhóm tham ô này bị bể mánh thì thường là những con tốt thí là những kẻ chịu tội nặng nhất, mặc dù họ hưởng lợi ít nhất. Thậm chí có thể họ không có sơ múi được gì nhưng lại phải gánh tội cho người khác. Thực ra, dù ông Nguyễn Phú Trọng có tuyên chiến thì sang đầu năm con mèo ông cũng sẽ xử lý hết mớ hỗn độn mà cuối cùng năm con cọp ông đã để lại. Đấy là chưa nói đến việc khi ông Nguyễn Phú Trọng cảm thấy tự tin về sức mạnh thì ông sẽ đánh hết, không chừa một ai. Trong chế độ này không có quan nào trong sạch tuyệt đối cả, nên hãy tranh tra là sẽ lòi ra sai phạm của họ. Trong tay ông Nguyễn Phú Trọng nắm đến 11 ủy viên Bộ Chính trị, các ban như Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an mà ra tay thì các bộ ban ngành khó mà thoát tội. Trước đây chính phủ có hai ủy, ủy viên Bộ Chính trị nhưng giờ đây chỉ còn có một mình ông Phạm Minh Chính. Việc hạ ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam là cắt vây ông Phạm Minh Chính rất rõ ràng. Đây là hình ảnh hai trụ lẻ, năm cọp đã dụng mất một trụ, liệu năm nay có đi thêm trụ nào nữa hay không? Theo thông tin nhận được thì ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn làm thêm một đợt chấn động nữa. Chấn động còn hơn cả vụ bẻ gãy chân trụ chủ tịch nước Vấn đề là chân trụ này cứng hơn chân trụ chủ tịch nước rất nhiều, muốn bẻ không hề dễ dàng gì. Muốn làm được thì phải làm từ từ từng bước một. Không biết ông Trọng có quật được chân trụ thủ tướng hay không, nhưng việc cắt vây của chân trụ này thì ông vẫn đang thực hiện. Năm 2023 sẽ hứa hẹn những cuộc thanh trừng còn chấn động hơn năm 2022. Đến ăn Tết mà ông Trọng còn không để cho bề tôi của ông yên ổn và ông còn dọa cho chúng